về quả sai chữ chịt đây đây thưa các bạn đây đạo thế sai quá đây, các bạn Thank you. Chào các bạn Ngày hôm nay chúng tôi làm một clip hướng dẫn các bạn về cách bón phân cho quýt cho quất hay còn gọi là tắc ở trong ờ, miền Nam thì gọi là tắc ở ngoài chúng tôi gọi là quất và với cái quất tơ mới trồng như thế này thì ừ, bón như thế nào để cho à, cái quất này nó ra quả à, cái quất này nó ra quả liên tục à, từ nay đến à, tháng 6 thì mình sẽ kết thúc thu quả và nó ra liên tục và cho quả mọng nước trái to quả đồng đều và thơm lừng thơm ngon đặc biệt là hạn chế được những cái sâu bệnh à, sâu vẽ bùa rồi à, những cái um, một số cái muội nhện cũng như là hạn chế được những cái chất cây chất cành chất bụi và để cho hoa sai quả đậu chất lượng quả ngon mã đẹp cũng như là cây khỏe thì đầu năm vừa rồi à, khi mà mới trồng thì ông Tuấn đã cho bón là một lạng silic trên một gốc cộng với phân chuồng ở đây thì phân chuồng ngoài mục thì tùy theo cây và tùy theo cái cái cái lượng có phân lượng phân có của gia chủ đấy mình có thể bón từ mỗi một công như thế này là từ khoảng 5 đến 10 cân à, trên một gốc và cũng có nhà có điều kiện thì bón 20 cân 20 kg trên một gốc và đến thời điểm này thì à, quất hay còn gọi là tắc đã cho rất là sai quả đến thời kỳ thu hoạch rồi đấy hả đang, đang thu đây hả ờ, đang thu đây vâng thì mình phải cho ăn như thế nào để à, quất lại tiếp tục ra trái và cho nó quả nó đẹp và nó bền cây thì sau đây chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn bón phân silic cho tắc Vâng đây là túi phân silic có trọng lượng là 5 kg à, của công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang à, ở đây chúng tôi chỉ đạo là bón thúc lần một trong giai đoạn này thì chúng ta cũng bón một lạng trên một gốc và tổng số vườn cây ở đây là 3.000 cây và với um, ở địa chỉ là Ờ, khu tế tiêu ở địa chỉ là khu E tiêu Chư Quynh của tỉnh à, Đắk Lắk. E, à, e tiêu Chư Quynh. Vâng sau khi phân đã được cắt dừ thì à, ông rắc mỗi một lắm to, một lắm to thì tương đương với ở à, một lạng. Đấy. Cây lào sai quả thì mình có thể cho hơn một chút, đấy, có thể cho một lạng rưỡi. Còn đối với cây cây nào nó nhỏ hơn thì mình cho khoảng độ à, 800 800g 800g thêm một gốc các bạn nhé và đối với tóc này à, xin phép các bạn để cho chúng tôi à, gọi cho tiếng địa phương đối với cái tóc này thì một năm mình sẽ bón 3 lần à, đầu xuân thì mình bón cho nó một lần Đấy, cũng à, với một công thức như trên và đến giai đoạn này ngày hôm nay ngày Ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 11 tháng 5 năm 2022 và ngày âm lịch cũng là ngày 11 tháng 5 là ngày 11 tháng 4 năm 2022. Và trên vườn tắc này quả đang sai mặc dù là đã thu hoạch rồi nhưng mà vẫn còn sai chát một lượt như thế này. Đấy, rất là sai như thế này. Đấy. Và tới đây thì đến tháng 6 Tháng 6 thì mình lại cho bón tiếp một đợt nữa đã kết thúc các bạn nhé thì à, cái độ sai hoa đậu quả của nó rất là bền nó cây nó rất là bền hoa ra liên tục và quả cũng động quả rất là tốt và muốn để biết là cái tắc này về cái chất lượng của nó như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ gặp à, uh, công vâng. thương Tuấn là ông có thể cắt một cái trái tắc ra để cho bà con xem xem là cái chất lượng tắc ở đây là nước uh, của nó có lòng của nó có được vàng không nước của nó có nhiều không và cái tắc nó có thơm có ngon và có hấp dẫn hay không thì à, chúng ta cùng chúng tôi để kiểm tra chất lượng tắc khi mà dùng cái à, phân bón Sinic Tân Pháp Bắc Giang nhé đây các bạn nước nó vàng khè này đây à, vâng sau khi trái tắc uh, cắt ra thì nó vàng ruột nó vàng như thế này và vỏ ông nhận xét về nó thế vỏ nào? Nó, vỏ nó giòn, nó thơm chứ không phải là nó, nó như cái cái loại cái tách khác. Dạ, ông bắt quả khác đi. À, bọt ờ, nó thơm lắm. Nó thơm lắm các à. bạn ạ. Ừ, cắt ra mà thơm lưng luôn. Đó, nó thơm mà là vỏ nó giòn tan à. Ừ. Vỏ giòn tan. À. Chứ nó không bị dai như không, là không dai, không không dẻo giống vâng. như các loại ờ, quất ờ, bán ngoài thị trường. Vâng. Vâng, vâng. Và tôi nếm thử một chút xem vị hương vị nó như nào. Ừ. Chua nhưng mà chỗ ngon thơm hả thơm lắm vâng thơm lừng luôn cắt ra là thơm vâng thơm. ruột vàng chứ nó không bị trắng vâng không không tôi thấy không. là tắc ở chợ đặc biệt trong miền Nam vâng. này là ruột nó rất nước, là trắng nước nó không được màu nước ít vâng mà không được màu vàng như nước này đâu nó mà nó nó hơi hơi hơi bạc bạc á. hơi bạc bạc và nó còn hơi hôi hôi nữa còn hôi thì nhưng mà không tức là cái tắc dùng phân đường vâng. đấy và cái tắc dùng phân xinic thì đây đây mà này đấy mặc dù là trái cũng chưa không được to lắm nhưng mà như thế này là à, tắc này là để dùng cho ăn phở thôi hủ tiếu mì miến bún vân vân và sau đây tôi vắt thử mình cùng nhau vắt nhé nào từ từ nào các bạn nhìn này đấy rất nhiều nước rất à, nhiều nước quả các bạn này nhỏ mà nước mọng lắm à, à nước đấy. nước đấy. mà thơm lắm Không. thơm ngọt vâng cái thơm của nó rất là ngọt đấy rất là hấp dẫn à, vâng thưa ông Tuấn là à, kỳ đầu năm vừa rồi thì bên mình đã lấy phân bón Sinic à, Tân Phát Bắc Giang để bón cho toàn bộ diện tích như là cau vâng. quất và được biết là cả ổi ruby cũng như là na thái Đúng rồi. thì ông để mà nói một câu nhận xét về phân bón silic thì ông nhận xét như nào ạ theo ấy mà nói chung là nếu mà nó hơi cao tiền chứ mà tiền nó cao nhưng mà cái giá trị trọng lượng nó chất lượng hơn các cái loại phân thông thường khác vâng thì bón thì thấy ờ, như quả quả quất này này thường thường mà không ấy mà không bón bón phân khác là nó nó rụng nó vàng tái nó rụng một à. cây này là 10 trái nó không dưới gốc không chị đi xem không có một cây nào trồng trái vàng không hết. có quả nào đúng không không có một quả nào hết luôn à. nên trồng lường cái phân này nó đạt hiệu quả cao nó giữ được trái với lại nhiều nước ừ. giữ được trái nhiều nước à. nó không vâng. dùng trái giữ Đấy. trái giữ được trái giữ và trái. nhiều nước mà nhiều nước mẹ không dùng trái vâng. Và tình hình ờ, về tình hình. Ôi, em ơi, em à, Vâng, tiện đây thì chúng tôi cũng hướng dẫn bà con về cái bón cho la thái và ổi ruby thì ờ, chúng ta sẽ bón như thế nào thì với những cái cây la thái mà cũng mới bón như thế này thì bà con cũng bón khoảng 2 đến 3 lạng trên một gốc và một năm chúng ta cũng bón cho nó khoảng 2 đến 3 lần đấy và ngoài việc bón phân silic ra thì à, bà con có thể bổ sung thêm phân chuồng rồi NPK thì à, đối với vùng đất ở Đắk Lắk này thì uh, được thiên nhiên ban tặng một cái chất đất rất là phì nhiêu màu mỡ chính vì vậy mà ở đây um, nhà vườn không cần bón NVK mà chỉ áp dụng phân chuồng cộng với phân bón Silic Tân Đất Bắc Giang thì hiệu quả của nó đã tuyệt vời rồi và sau đây thì uh, còn với những cái vùng miền Tây hoặc là miền miền Bắc thì bà con phải bổ sung thêm NPK cho nó mỗi một gốc khoảng độ 1 đến 2 lạng trên một gốc à, kết hợp với phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì sẽ cho một cái hiệu quả à, năng suất chất lượng rất cao đây sau đây chúng tôi rắc đây một lắm của tôi là tương đương với một lạng thì với cây này thì chúng tôi sẽ rắc cho nó khoảng 3 lạng trên một gốc đấy đây thưa các bạn đây đấy ba lạng và sau đây chúng ta xuống đây. những khó mồi ruby đây, quả đã có quả đây đây có quả đây các bạn này đấy, quả cũng khá là đẹp này quả khá đẹp các bạn này đấy và cái la này thì đầu năm đã bón một lần phân xí lích tân bắc giang rồi đấy và sau đây thì chúng ta sẽ đến với ổi ruby với cái ổi ruby này thì cũng đang bón cũng đang thực ừ, giai đoạn đầu năm thì cũng đã bón phân xịt Tân Bắc Bắc Giang rồi hiện nay quả rất là sai đây cũng sai chát một lượt như này các bạn này đấy và đây chúng tôi cũng hướng dẫn các bạn là bón khoảng ba bốn lạng trên một góc một năm thì các bạn cũng bón cho nó khoảng ba lần sau khi đã bón xong thì là ta các loại cây là ta sử dụng là để là phun nước cho các bạn tưới nước đây để giữ ẩm đây cho các bạn trên cả Đấy. trên các loại cây trên cả vườn đây cho các bạn ở đây ở đây không chỉ là tưới nước cho bắp cho la thái cho ổi mà à, sau khi bón cho rau xong thì các bạn cũng lên tưới để giữ độ ẩm cho cây và ừ. đến đây thì phần hướng dẫn của chúng tôi cũng à, đã kết thúc à, với cái cách bón phân silic của chúng tôi rất là vừa đơn giản vừa dễ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 quất và uh, câu ngon hàng ngon chất lượng cao hàng sạch thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của ông Tuấn chủ vườn thì chúng tôi sẽ đăng kèm ở đây để các bạn à, tiện liên hệ và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại